Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Tô tung cước, ông thủ hoảng hốt chống đỡ, kế quá hiểm của Liên minh Tổng Tô. Ông Tổng tấn công vào thành trì của Vạn Thịnh Phát và quyết hốt cho bằng được kho tiền của tập đoàn này. Ngân hàng SCB hiện nay đang rơi hoàn toàn vào tay ngân hàng của nhà nước. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bà Trương Mỹ Lan còn rất rộng. Được biết khi người dân rút tiền khỏi SCB thì người dân cũng rút tiền khỏi Saigon Bank. Các báo chí thì liên tục đính chính rằng ngân hàng Sacombank không phải là ngân hàng SCB tránh nhầm lẫn. Tuy nhiên thực tế dân không hề nhầm lẫn là dân đã biết trước rồi Sacombank có liên hệ xa với Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh SCB Bank đã sụp đổ. Được biết, rất nhiều dự án mà Vạn Thịnh Phát móc nối với Him Lam của ông Dương Công Minh. bóng Dương Công Minh là chủ tịch ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Vì thế, nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà cho moi rộng vụ án Vạn Thịnh Phát, thì vụ án này nó không khác gì trận cuồng phong, nó quét qua cả ngân hàng Sacombank và rồi không biết ngân hàng nào tiếp theo nữa. Trước mắt thì SCB đã đổ, Sacombank thì đang đứng trên đường đi của bão. Mà khi Sacombank mà ngã thì hiệu ứng domino ngân hàng sẽ kích hoạt. Lúc đó ngân hàng nhà nước sẽ khó mà cứu mang hết được những ngân hàng thương mại bị sụp đổ hàng loạt. Việc đánh án là việc của ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm, nhưng chống đỡ nền kinh tế là trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Như vậy, trong tình huống kẻ đánh người đỡ, nếu đánh án thành công, ông Tổng ông Tô Lâm vẻ vang, nhưng nền kinh tế sẽ ngã, ông Thủ tướng sẽ bị quật ngã theo. Kế sách này xem ra quá hiểm của Liên minh Tổng Tô. Hiện nay, phe bí ẩn đang cố tìm mọi cách bịt đầu mối vụ án Vạn Thịnh Phát. Họ dùng hầu hết mọi chiêu trò kể cả giết người, diệt khẩu phóng hỏa đốt nhà phi tang chứng. Tuy nhiên, người dân vẫn hy vọng đó chưa phải là những đầu mối duy nhất mà ông Tô và ông Tổng có thể khui ra, đầu mối dây nhợ của Vạn Thịnh Phát. Nếu ông Tô và ông Tổng đánh mạnh hơn nữa, chính trường Việt Nam sẽ có rất nhiều phim hay để cho người dân trong và ngoài nước được xem. Đây là hình ảnh Him Lam đã dính Vạn Thịnh Phát mà ông chủ Him Lam cũng là chủ băng Dương Công Minh. Vào ngày 16 tháng 10 tại trụ sở chính phủ, ông Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp với bạn lãnh đạo các ngân hàng thương mại cùng dự cuộc mặt có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và gần 70 đại biểu là chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam. Tại đây, ông Phạm Minh Chính đã phát biểu với mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức rất lớn hiện nay. Với kinh nghiệm chính trường, ắt ông Phạm Minh Chính thấy nguy cơ đổ vỡ hệ thống ngân hàng, thương mại bởi cú đánh chí mạng của ông Tổng của ông Tô Lâm nhắm vào Vạn Thịnh Phát. Ông Phạm Minh Chính không có quyền ngăn cản hai người này đánh án bởi những người bị đánh có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, hậu quả về kinh tế thì ông Trọng và ông Tô không hiểu hết vì hai ông này vốn không hiểu biết về kinh tế với vai trò là người đứng đầu của chính phủ, ông Phạm Minh Chính phải làm gì đó để hệ thống ngân hàng, thương mại không bị ngã nhào hàng loạt theo hiệu ứng domino và thế là người dân cả nước bị mất sạch tiền. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng lo ngại hệ thống ngân hàng thương mại sụp đổ. Ông biết là ông Tổng ông Tô Lâm có ý đánh án lẫn đánh luôn cả ông Thủ tướng hay không. Nhưng rõ ràng việc tấn công vào Vạn Thịnh Phát làm cho nền kinh tế Việt Nam ngày một gặp thêm rủi ro nhiều hơn nữa. Giờ vụ án đã được khởi tố, không thể không đánh. Ông Tổng và ông Tô tiếp tục đánh án và việc của ông Phạm Minh Chính là phải kết nối các ngân hàng để tìm cách đối phó. Ngân hàng nhà nước chỉ có thể kêu mang một vài ngân hàng, chứ không thể nào kêu mang được quá nhiều ngân hàng khi nó lâm vào tình cảnh phá sản hàng loạt. Ông Tổng và ông Tô đánh vào Vạn Thịnh Phát là bắn một mũi tên trúng hai mục đích